Hello, xin chào, chào mừng quay trở lại. Video này Hường sẽ hướng dẫn cách học bằng phần mềm Zoom. Hiện tại thì Hường hướng dẫn chủ yếu là chia sẻ học trực tuyến ở trên Zoom. Các bạn tham gia khóa học ờ, của Hường thì đa số học trên Zoom và hầu hết những người chia sẻ các khóa học hiện nay thì họ đều dạy trên Zoom học trực tuyến ở nhà các bạn ngồi học với một chiếc máy tính hoặc là một chiếc điện thoại. Ngày hôm nay Hường sẽ chia sẻ cái cách mà các bạn học ờ, bằng Zoom hiệu quả. Đầu tiên á Ờ, các bạn sẽ nhận thấy là người giảng viên hoặc là Hường à, sẽ gửi cho bạn một cái ID và một cái mật khẩu để tham gia học trực tuyến hoặc là một cái đường link như thế này. Thì bây giờ Hường sẽ hướng dẫn làm nào để có thể truy cập vào học. Đầu, đầu tiên các bạn tải phần mềm Zoom về máy. Các bạn truy cập vào cái đường link này Hường để dưới phần mô tả video này các bạn chỉ cần bấm enter uh, truy cập nó tải nó xuống thì chúng ta sẽ thấy nó tải xuống rất là nhanh như thế này sau khi tải nó xuống thì chúng ta bắt đầu cài đặt phần mềm zoom chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ ra giao diện cài đặt rất là nhanh sau khi mà cài đặt xong á bấm vào đấy nó tự động cài đặt nha các bạn à, thì chúng ta sẽ ờ, ở đây thì chúng ta có thể tham gia vào học được rồi tức là bây giờ các bạn muốn truy cập vào học á thì các bạn sẽ Ờ, vào uh, cái phần search này các bạn kiếm cái phần mềm nó có zoom mới tải xuống có sẵn này hoặc là bạn search zoom các bạn search zoom thì nó ra đúng không sau khi mà nó ra như thế này thì các bạn có thể truy cập nó vô để ờ, nó ra giao diện này các bạn bấm vô thì nó sẽ ra cái giao diện này để chúng ta bấm vào John Meeting thì chúng ta nhập cái thông tin cái khóa học vô là sẽ được ví dụ như nó ờ, chúng ta sẽ nhập cái thông tin cái chương trình hồi nãy là đây chúng ta sẽ nhập là ID của chương trình copy ID bỏ vào đây đây đúng không tên ở đây chỉnh ghi thành cái tên của mình vô rồi bấm vào John rồi nó hỏi mật khẩu thì chúng ta uh, copy cái mật khẩu bỏ vô nó hỏi mật khẩu này chúng ta dán vào đây gõ vô cũng được các bạn bấm vào join meeting hoặc các bạn cũng có thể click vào cái đường link này cũng được nha thường thường thôi cứ ờ, gõ id và mật khẩu đi cho nó đơn giản rồi nó sẽ hiện giao diện này à, chúng ta bấm vào join with video có nghĩa là join là vô cái zoom thì sẽ quay thấy mặt mình còn đây thì không thấy mặt mình thì cứ bấm vào join with video đi join thì nó sẽ ra như thế này thì nó hỏi mình nó nó bảo mình phải bấm thêm John with uh, ờ, computer audio các bạn phải bấm vào nút này thì các bạn mới nghe thấy tiếng cũng như nói người khác nghe nếu như các bạn vào zoom mà các bạn chưa bấm một nút này thì các bạn sẽ không nghe thấy gì đâu nha còn trong trường hợp nó không hiện lên để mình bấm thì mình mình bấm vào nút John audio mình bấm vào cái chỗ này thì nó sẽ hiện lên cái chỗ này nút này để mình bấm John with computer audio hoặc là tiếng Việt nó là tham gia zoom với âm thanh thì các bạn có thể là coi tiếng tiếng Việt thì càng dễ đúng không thì các bạn cứ click vô bấm đây ở trong giao diện này thì các bạn muốn nói cái gì muốn chia sẻ một điều gì đó tức là khi mà các bạn truy cập vào đây vào cái giờ mà người khác chia sẻ giờ này thì chưa có ai chia sẻ nên là cái màn hình của chúng ta sẽ không có ai ví dụ như hường chia sẻ vào thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ thì thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ các bạn truy cập vào cái id và pass mà hường gửi trên nhóm ấy thì uh, các bạn sẽ tham thấy là Hường đang chia sẻ trong nhóm và lúc này thì các bạn sẽ có thể giơ tay phát biểu ý kiến bằng cách là các bạn uh, bấm vào nút unmute như thế này á, thì các bạn nói Hường mới nghe còn nếu như các bạn tắt mute thì Hường sẽ không nghe nha khuyến khích là trong quá trình các học thì, uh, trong quá trình học thì các bạn tắt mic đi đừng có ờ, nói bởi vì nó sẽ làm ồn những người khác đấy tắt mic như thế này là để người khác không nghe có dấu gạch như thế này tắt mic các bạn nói người khác không nghe còn trong quá trình muốn nói gì thì các bạn bấm vào nút này thì nó sẽ bật mic lên rồi các bạn muốn show video mở video để mà Hường và những người khác cũng đang học cũng thấy mặt mình đấy thì chúng ta bấm vào nút này thì nó sẽ bỏ đi dấu gạch tức là nó đang mở cái video nó sẽ sâu được nó sẽ thấy được cái mặt của mình trong quá trình học rồi ok các bạn trong quá trình học muốn ý kiến á, thì các bạn bấm vào reaction các bạn vào bấm vào nút ray hand trong trường hợp mấy bạn là tiếng việt thì nó bảo là giơ tay bấm vào nút giơ tay thì nó sẽ hiện bàn tay như thế này thì cái người diễn giả hoặc là Hường sẽ thấy là các bạn có ý kiến hoặc các bạn muốn chia sẻ gì đó. Trong trường hợp phù hợp thì cho các bạn sẽ mở mic lên, sẽ chia sẻ mới mic lên sẽ uh, chia sẻ một cái điều gì đó chia sẻ xong các bạn nhớ tắt mic nha rồi nhớ hạ tay xuống thì bấm vào low hand hoặc là tiếng việt nó sẽ là hạ tay xuống bấm vào đây ok trong quá trình học thì các bạn cũng có thể là chia sẻ màn hình bằng cách là bấm vào nút share screen tiếng việt nó là chia sẻ màn hình cái màu xanh xanh như thế này nè thì các bạn có thể chia sẻ được cái màn hình desktop máy tính của mình để mà mình à, mình có thể là cho Hường thấy bài để Hường sửa bài cũng như là những người giảng viên khác sửa bài cho các bạn mọi người lưu ý là cái uh, meeting ID và cái passcode này á, là tùy vào cái buổi họp có những buổi họp họ sẽ thay đổi cái ID và cái mật khẩu khác nhau nên các bạn lưu ý là không phải lúc nào cũng là cái số này mà chúng ta phải đổi nó nha Trong, hoặc là các bạn cũng có thể click vào cái link này hường thấy là điền ID và mật khẩu thì nhanh nhất Ok, trong quá trình học thì các bạn cũng có thể chat ở đây muốn đặt câu hỏi ví dụ hello, xin chào hoặc các bạn muốn chat cái điều gì đó thì các bạn bấm vào nút chat ở đây thì tất cả mọi người đều thấy gửi cho tất cả mọi người này tất cả mọi người đều thấy tin nhắn của các bạn à, rồi trong quá trình học thì các bạn à, có thể linh hoạt phát biểu ý kiến hương khuyến khích là cả nhà sử dụng phần mềm trên máy tính zoom trên máy tính học bằng máy tính thì nó sẽ hiệu quả hơn so với học điện thoại trong trường hợp khó khăn quá các bạn không có điện thoại không có máy tính thì các bạn có thể học bằng điện thoại video kế tiếp hương sẽ hướng dẫn cái cách cài và học sử dụng zoom bằng điện thoại hiệu quả nhanh chóng rất là đơn giản thôi tuy nhiên là hường thấy học máy tính là hiệu quả nhất chúng ta sẽ không cần phải ờ, lo về cái chuyện cái điện thoại nó bị rớt hoặc là chúng ta không vướng bận những chuyện khác rồi cái màn hình nó cũng bự hơn trong quá trình học thì chúng ta chia, chia sẻ màn hình chat nó cũng dễ hiểu hơn và chúng ta sẽ nhìn thấy được giảng viên rõ hơn ờ, nó tóm lại là khuyến khích các bạn học bằng máy tính thay vì điện thoại nha ờ, video kế tiếp hường sẽ hướng dẫn cách học zoom bằng điện thoại ok ở đây thì à, như vậy là căn bản rồi thì các bạn nó tóm lại chỉ cài cái phần mềm zoom xuống à, tắt nó đi ví dụ ờ, ví tắt nó đi tham gia lại thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây và chúng ta mở cái zoom lên rồi bấm vào nút join uh, tham gia cái meeting đấy rồi điền cái cái uh, ID, cái tên của mình rồi cái mật khẩu vô là các bạn có thể truy cập vô học được rồi. Bây giờ truy cập thì không thấy ai đâu nha các bạn, bởi vì bây giờ chưa có ai dạy. Phải giờ lúc cái giờ giờ dạy thì thì các bạn mới thấy người trong đấy. Ok, Thế thôi à, bây giờ Hường à, tắt Zoom và à, nhớ bình luận à, cho Hường biết là các bạn đã cài Zoom được chưa ở bên dưới Và bấm à, like video này và đăng ký kênh Và xem ngay cái video hướng dẫn về cách cài Zoom bằng điện thoại Học Zoom bằng điện thoại hiệu quả Ok bye bye Cảm ơn các bạn